ký Giang dạ, xin kính chào quý ba chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay nhé à, Cũng uh, gần Tết được các bác chị ạ mà Hôm nay là 30 rồi Thì Giang lại tiếp tục nhận được món quà của bác Trí Và của cô Vi ở bên uh, bang uh, Florida, Mỹ Có gửi cho bà con là tổng số tiền là 6 triệu Thì hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, khu vực thị xã Nghĩa Lộ Nơi Giang đang gửi cho bà con ở ờ, ờ, làng Tống ờ, thuộc huyện Trạm Tấu tỉnh Vãi của anh chị nhá bà con thì cũng đảm bảo bà con là những nơi đấy và mỗi một cái giỏ quà này thì là như là lấy thì là 200 nghìn của anh chị ạ đây thì mình mua cái giỏ quà này trong này của anh chị nhìn đấy này. có chè này có kẹo mút này thuốc lá này nước ngọt này cà phê này hộp mứt này nên mình uh, mua của anh ấy thì là mỗi một giỏ này là 200 nghìn một suất thì mình mua 30 suất nhưng các anh chị nhá 30 suất tương đương với là 6 triệu đồng Đấy, đúng như uh, số tiền mà của cô uh, Vi ở Bắc Chí ở bên bang Florida bên Mỹ có gửi cho bà con thì uh, Giang cũng gọi bà con ở tận trên trạm tấu ở trong làng Tống Trong cũng người cũng đây uh, chở mà tí nữa mình vào trong đó để phát cho mọi người 30 hộ thôi theo như mong muốn của bác Chí gửi cho bà con tại thì 30 Tết thì các anh chị có thể nhìn thấy là khu vực sáng xã Lộ là đang rất là bà con tâm đập để đi uh, sắm Tết chuẩn bị Tết ngày mai là mùng 1 rồi rất là đông vui luôn và thì sáng Nghĩa Lộ thì các anh chị biết là một thị xã miền Tây mà nằm ờ, một thung lũng lòng chảo khá là đẹp luôn ở khu vực. Vừa đâu. sau một cái chặng đường mà mấy anh em mình uh, di chuyển thì uh, Giang cũng đã đến được cái uh, bản gọi là làng Tống Trong nha các bác chị nhá làng Tống Trong này thì uh, như các bác chị mà đã đã từng uh, xem thì cũng đã biết là em em Tú ngày trước là cũng có đổ một số đoạn bê tông ở trong cái uh, làng Tống Trong này các bác chị ạ thì uh, có hai làng Tống một bên kia là làng Tống bên uh, làng Tống ngoài là phía bên kia và làng Tống Trong ở trong này thì có um, là 80 uh, 13 hộ gì đó thì à, Giang cũng à, đang à, nhờ các anh liên lạc với em em lâu em lâu là bí thư ở trong làng Tống Trong này để gọi bà con xuống để nhận cái món quà của bác Trí ở bên bang Florida và Giang cũng chia sẻ tâm sự luôn với các anh chị cùng toàn thể một người biết là thắc mắc cái comment được trước mà Giang có phát quà ở trên uh, quang trải ấy thì uh, đợt trước là quà của chị à, Linh Đỗ ở bên Mỹ có gửi cho Giang là 200 đô đó các anh chị ạ ở 4 triệu 6 thì mỗi một suất quà là 200 ngàn cũng 200 ngàn có bánh trưng có mứt Tết rồi là mình à, lì xì cho các cháu nữa thì trong đó là có 21 hộ mình cũng đã chia đều rồi và hôm nay thì Giang nhận món quà này là của bác Trí ở bang Florida là cũng chỉ được 6 triệu thôi bác chị và cũng mỗi một suất quà là 200 nghìn theo như mà mong muốn của bác cô Vi và gửi tặng bà con đấy giờ hiện tại thì uh, chưa trưa rồi thì uh, bà con là cũng chưa chưa chưa đến thì mình nhờ mọi người là tập trung thôi chỉ được 30 suất được của ba anh chị nhé mỗi suất là 200 ngàn những hộ gia đình mà khó khăn mà mà ấy thì mình sẽ sẽ gửi cho bà con nhưng đợt trước mà mà em tú vẫn làm lên trên thì nó chỉ là một cái đoạn đường bê tông ấy, để nó chỉ được một số đoạn thôi ở trong này lấy cát sỏi vào rất là khó luôn đấy tại vì đi uh, từ cái thị sáng cái lộ mình mà vào đến đây thì khá là xa cũng phải gần uh, hơn uh, ờ, 10 cây số và hầu như là toàn đi đường đất các chị ạ xe nếu mà chở vật liệu cát sỏi cũng chở được hầu như bà con là tự khai thác ở dưới uh, cái suối dưới này này thì mới có cát sỏi Thế thì à, quà thì mình cũng mang tập trung để đây rồi Và mình cũng à, đang đợi Một chút nữa là em em lâu em mới xuống ấy Để à, xem danh sách 30 hộ mình gửi cho bà con ở trên này trước em Tú làm là những cái đoạn bê tông mà nó, nó đoạn nào nó khó đi nó mới đổ ở đây lấy cát thì rất là khó mình có hỏi bà con chắc là rất là khó Ôi đây mình có cái nhót đây nhỉ Đây cây phải cái nhót không? Phải nhưng mà không ra quả À không ra quả À đấy à? Vàng Ồ Ở đây có cây nhót này Đây là mình cũng thông báo luôn các anh chị là quả này là 200 nghìn mình cũng bảo ở à, lúc mà mấy anh em mua ở dưới đấy mình cũng biết rồi đây, hiện tại thì cũng đã đến trưa rồi các bác chị khoảng hiện tại là mình lúc vào là là là hiện tại là một giờ kém 10 nha các bác chị nhé giờ à, mình mới có lúc mình cũng bảo là anh anh lâu này anh là bí thư đây này cái nào xanh xanh đứng như thì à, với lại anh trưởng thôn đấy thì thông báo với tất cả bà con là có 30 hộ thôi thì trong bản này là còn 84 hộ các bác chị nhé giờ à, mà, mà cái món quà này là của bác Chí bác cũng gửi được uh, cho bà con là 6 triệu đồng thì theo như bác ờ, nói dặn mình là à, mỗi ờ, nhà được một suất là 200 ngàn đó thì là 30 hộ 30 hộ thì mà lúc mà Giang cũng đã mua hết ở dưới thì sáng cái lộ mấy anh em cũng trở vào đây này Để cái thùng xốp này này thì là có 30 uh, xuất quà đây thì ở trong này các anh chị cũng thể nhìn thấy được thấy được là một hộp bánh này hộp trà này một bao thuốc này một cái cà phê này một cái bánh bích quy này và một, một cái bánh uh, cũng là bánh ờ, ấy đâu bạn đây gọi là kem xốp là một chai rượu vang này và một cái lon bí đao này mình thấy thấy như vậy đúng bạn chị đó là một cái suất này là 200 nghìn 200 nghìn các bạn chị nhé thì mình đang đặt tập trung ờ, dần ở đây để để, để phát phát phát cho bà con để nhiều là anh, anh, anh lâu anh sẽ phát cho mọi người luôn Thế bao nhiêu hồ đấy? 25 hộ à? à Ông hộ nào ở gần nhau không? Như hai nhà mà ở gần nhau ấy Anh có thể là cầm về cho hộ đó cũng được Không cứ gì là tập trung đủ cũng được Có nghĩa là mình ở gần nhau ấy Hộ gia đình mà ở gần nhau ấy thì là ví dụ hai nhà sát nhau thì một nhà cầm cho hai nhà luôn được Hôm nay anh, anh lâu vào, vào phát cho mọi người đi à, Trực tiếp anh vào phát cho mọi người đi Anh vào phát và trao cho mọi người đi em ờ, cũng cảm ơn uh, chú bác chí ờ, rất là nhiều tôi uh, là bí thư chi bộ thôn Thám Châu này là tôi cũng uh, thay mặt uh, bà con nhân dân trong thôn này tôi cũng cảm ơn uh, chú chí bác chí rất là nhiều con muốn quà gửi tới bà con là có lời chúc sức khỏe uh, cho bác chí một năm mới để chúc bác chí uh, ăn tết vui vẻ và mạnh khỏe hạnh phúc uh, xin cảm ơn bác chí món quà uh, đã tặng cho bà con ạ xin cảm ơn các chị ạ Ok anh ờ, phát phát cho bà con thì uh, ba anh chị cũng được được uh, nghe là, là lời phát biểu của anh, uh, anh, lâu là anh bí thư ở đây cái uh, làng tống trong này của anh chị nhé thì uh, qua đây thì giang cũng uh, thay mặt bà con uh, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới uh, bác chí và cô vi ở bên bang florida đã có món quà gửi cho bà con uh, gia đình để có một cái tết nó ấm ấm hơn đấy bà con nhận nhận hộ uh, em ấy nhá Vâng. Ở ờ, đấy là món quà của bác các bác ở bên nước ngoài để cho cho mọi người. Thì ờ, chỉ mỗi người mua hộ được một đấy. Có cái nào nó rách ấy thì mọi người cứ cầm cái túi vàng vàng về cũng được không sao cả. Tại trưa thì hôm nay là 30 được các chị nha Hôm nay giang lên là đúng ngày 30 Tết đêm nay mới là chính thức là đón giao thừa khoảng chừng à, ấy khoảng à, Trời ấy nữa đấy anh em à, chia sách sách ra cùng nhau cứ sáu người lúc nãy đó sáu anh đi chở nữa đấy là một người chia cho nó nhanh để một người còn về về bà con là còn ăn tết nữa Khi mình đứng đây là nó nắng ấy nắng nóng là, là nó mất thời gian đấy đấy hộ gia đình nào các bác nào ở gần nhau thì sách về cho nhau cũng được ừ.

Đây có cái túi vàng cho vào cơ Nếu mà cái nào nó rách thì cho túi vàng vào thì cái túi này Lúc mình chở vào là nó bị rách được các Nó nó không không bền Ở cái túi này Lúc vì đi đường nó rất là sóc luôn Mình đi vào đây là hơn 10 à, cây số mà là hầu như từ toàn những cái đường bê tông thì là hết đường đi được có năm cây số đấy còn bao nhiêu còn đi đường đá đường đất đây ngày trước mà em em à, em tú mà có đổ cái đoạn đường bê tông cái đoạn này này trên cơ bản và mình theo dõi cũng đã, biết ở trong trong à, làng tống làng tống trong và làng tống ngoài ở phía bên kia hết chưa Vài còn vài hộ này là chưa đến đúng không là có gần nhau tí nữa thì à, đến mọi người là ấy là gửi sau anh nhá anh gửi sau cho mấy hộ đến đến sau này hộ em với này. À. Dạ, cảm ơn à, anh à, Giang với lại cảm ơn các mạnh thường quân đã có món quà nho nhỏ cho bà con chúng tôi ở trong thôn bản xa xôi này thì cũng rất là cảm ơn các anh các chị và chúc các anh các chị năm mới sức khỏe thành công và À, ngày càng có những món quà để đến với dân bản nhiều hơn. Vâng, wow, cảm ơn anh nhá, cảm ơn bà con nhá. Thôi mọi người về nghỉ đi. Thôi vỗ tay mọi người về nghỉ nhá. Ờ, chúc mọi người là bà con là mình ăn Tết vui vẻ đầm ấm và không uh, được đánh nhau rượu chè nhưng mà vui nhưng mà mình vui ngày Tết thôi đấy là mình uh, để có cái uh, ấm Tết hơn thì uh, món quà đấy cũng cửa của bác Trí thôi gửi tặng cho bà con thì em cũng uh, thay mặt là bà bác Trí là cũng cảm ơn bà con đã đội nắng đội mưa đây để nhận món quà rồi bà con bây giờ có thể về được rồi người về đi nhá rồi về về uh, ăn Tết đi bà con ấy. Rồi còn cái uh, Số này thì là tí nữa mình sẽ bảo anh anh, anh lâu là gửi cho cái hộ gia đình nào mà chưa đến nhận được các anh chị ạ. Chỉ có 30 hộ thôi mà. Em chưa? Có lẽ là Giang cũng ờ, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây thôi. À, Giang xin hẹn quý cô ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo nhé. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô ba anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo.